xin kính chào quý cô ba anh chị cùng toàn thể mọi người à, Tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang buổi sáng ngày hôm nay Sáng ngày hôm nay thì à, Giang có đi cùng à, cô giáo Giàng à, Đợt trước mà có lên trên cái điểm trường mầm non ấy, ở Hang Trắng Lừ Thì hôm nay thì Giang à, cùng với à, cô giáo và anh trưởng thôn Mọi người vào thăm một cái hoàn cảnh của một chị à, Gia đình à, chị ấy à, bị mù từ nhỏ đúng không anh chị ạ? Ừ, mình cũng thấy là cuộc sống ờ, của chị rất là khó khăn thế mọi người nói như vậy thì mình sẽ vào để hỏi thăm chị ấy một chút và đây đây chị ấy đúng không đúng rồi à đây đây là chị đấy à chị ờ, chị tên là gì chị tên là gì nhỉ cầm bê hồi trắng à cầm bê hồi trắng à sức cả tóc bò à sức bò đang xuân đúng con này à? tên của chị à? tên của chị ấy sớ sớ sấy sấy à chị chị tên sấy à cái gì sấy à chị hay như nào họ có họ tên đấy sánh ra chân xe ra giang thị sấy à giang thị sấy à à đây à thế là hiện tại là chị đang ở trong căn nhà này đúng không vâng, vâng. thế là ở cùng cùng à, vừa mới làm á. làm rồi chị yeah. Ừ. À? Vâng. bạn bạn làm cho ạ nhà tình nghĩa à, à. một người đến giúp rồi đúng không vâng nó đi vào nhà một chút nhỉ là thăm chị cái này là nhà vệ sinh ấy đúng không vâng, vừa làm mới anh à cái này vệ sinh tiêu hoại hay là như thế nào bán tiêu hoại à bán à, tiêu hoại vâng, có có tiêu hoại vâng. là ấy khuôn một người làm cho ôi. Vâng. là cái căn nhà chị đang đang ở phía trong này bây giờ mình sẽ vào trong nhà này. Chăm một chút. Chị nào chú mua? Là chỉ có nhiều bác ở mùa, mua. Ờ. Sao tôi nhớ tôi gì chứ? Saka dere plebe mà sợ cho xem. À đây nó. À, bố nhưng mà bố thì cũng khó khăn cũng nghèo lắm. À có hai ông bà. À có hai ông bà. À, còn đây là bà, hai ông bà già ở thôi anh ạ. Ừ, hai ông bà già ở. Bà, bà khẩu nhưng mà, mà ở à, hai nhà. Ừ. À. Người ừ, cao tuổi. Ừ. Thì một chút là chị có nhìn thấy cái gì không? Hoàn toàn đấy. Cậu bố kiếm biết có tên cho bố lên nhà chưa? Ừ, chụp à, à, không thấy anh ạ hoàn toàn là không thấy một cái không gì không nhìn thấy một cái gì à, ta chẳng có cho mong là kế đấy hả nó là sơ xoay nó chụp bụi tốt hay à ờ, bạn là không nhìn thấy gì nhưng mà kiểu đi quen xong cứ mò thôi anh ạ à cũng là theo theo cái cảm theo giác, cảm giác của mình giác thôi ngày xưa mình đã quen rồi từ nhỏ vâng. rồi cảm nhận đồng đi ừ. cảm nhận thôi còn đi không à. Ờ. nhìn thấy gì cả cô giáo tự hỏi là chị ấy đã ở nhà có đã, đã đi khám chưa khám mắt bây giờ còn một khám mắt thì sao tao nó à, nhà chờ 知道啊。哦，không à? không khám mẹ. À, chưa khám. Khám khám mua này. Chú xuống ai chồng mà tôi sao? Ờ, đang lấy đi cho các mong. Ninh chứ à? Ninh chứ giờ lấy được. Anh trai. Ờ, anh chồng mỗi khám à, bố hay giờ nó. chồng Chăm khám bố ta kìa, thôi mà anh tuân chú để chơi. Giờ khu chơi giờ thay nó nhà giờ thay nó lúc không muốn chắc muốn nhà giờ nhìn nó giờ ít dạng đó tí thì khu chú ra đi lại. Ờ bạn là đi khám một lần nhưng mà họ bảo nếu mà mổ thì chỉ thay mắt thôi còn nếu mà để mà chữa thì không không chữa được anh ạ. À, có nghĩa đã, đã đi khám ở tỉnh hay là ở tận đâu? Mình mà khám rồi tôi đây. Phải cho À, đi huyện. Đi thay à, cho đi à. À, bác chào bà. À, đây mẹ mẹ dạ, dạ. mẹ của bà chị đúng không? Đậu sao bà nhà cha? Ừ. Hả? Một khám rằng tỉnh lấy số ba là khám phải cho nè. Khám phải cho à? Ờ, thế đi huyện thôi anh ạ. À. Ồ, ờ, mắt này thì à, này nặng quá rồi cái này thì ờ, cái này cũng là mù khả năng mù bẩm sinh cái này thì thực sự là bản thân ấy ờ, thì à, muốn hỏi là chị đã đi khám nghĩa là cái này mình hỏi là hỏi anh à. chị đang tâm sự bảo là chị quá là khổ chị Em muốn được đấy, chọn ai giúp được thì giúp chị còn không, không biết chị cuộc sống của chị không biết là làm thế à. nào. có ừ. chẳng ơi nè có tụi này tận kia nè khe tay đó chúng sao là tay số đó kệ đó kệ số đó à. tay kịp ừ. sống sống mình ấy em muốn giờ muốn hỏi chị con mắt đấy để xem em có thể chữa được con mắt chị mang đi khám trong Hà Nội bệnh viện mắt trung ương Hà Nội để có thể người ta mổ ra ấy được người ta khám không chữa được không ấy phải khám mới biết được vâng. ừ, cái này phải khám chụp x mà vâng. cô ta À, bố nhận ra tuổi chị cũng buồn quá chị đang tâm sự bản là đi đi này, đi ờ, lấy củi thì ờ, không nhìn thấy cứ mò thôi còn không đi không có cái gì để đốt khu tê nó là cái kiểu môn trong tệ khu la tên là gì nó khác nhau là ừ. cả nó à, à, sát chứ rồi kẹn chứ kẹn nó hay lúc tại kia nhà nên hai quan này rồi ta vẫn là chú bà ta là biết xuống rồi nó là để chỗ này chút bù luôn tụ đôi tin là chút ít tụ mong rong cháu dùng che tại là dù xua lót tại là dù xua dù kẹ dù xua là dù lúc kẹ dù xua xua dù ít tay thì dùng cái chỗ mình ít tin này cái ôi sợ tạo sợ tạo sợ trên nó là tôi kẹ nhập khâu tại trong tụ lâu đi tụ con này cháu cháu tôi nó là số số nó năng lão知道，那个知道知道那人，你就家哭了，就送我，就送上了。 cho nên anh ấy tại này nó chỉ luôn tôi không tin là đôi mắt của chị không biết còn chữa được không cái này thì anh cũng không, không phải biết là cái này bản thân chỉ có đi khám vâng đi khám thì may ra mà phải khám bệnh viện lớn đấy vâng thì nó mới ra được Hà Nội và viện mắt may ra người ta còn đây là từ trước mà Giang có lên cái Hà Giang mà cuối cùng anh chị xem một cái video trước mà mình lên Hà Giang mà có mẹ con bị mù ấy là cháu Hoa ấy thì mình có đưa xuống trực tiếp xuống Hà Nội khám ấy, thì à, chỉ một là chỉ có mẹ cháu Hoa là mở được mắt còn một cái là cháu Hoa là không không ấy được nhưng mà cái tình trạng của chị nên là chị cái này thì Giang cũng chưa rõ là có chữa được hay không mà có mổ hay không là cái này phải khám ở dưới bệnh viện mắt trung ương Hà Nội thì mình mới biết được thì đó cơ sở y tế nó mới có đầy đủ để mà có thể khám chữa được ấy. Và cái mắt này của mình thì mình cũng không không rõ chị thế cuộc sống của chị rất là vất vả khi mà chị à, cũng có kể và theo à, cô giáo to dạ. kể lại như là, và căn nhà này là căn nhà mà đấy như theo nãy mình có hỏi thăm ấy là được ờ, cái một ờ, người tặng cái căn nhà này cho chị vừa nãy thì uh, giang cũng có cùng cô giáo uh, Giang là chia sẻ tâm sự với uh, chị cái đây là chị bị uh, mù mắt là từ lúc bắt đầu lên 3 tuổi tuổi vâng nhỉ, ạ, vâng. mới mới bị đúng không? Vâng. Trước đó là không bị đúng không? Vâng. Có lẽ là do một cái chấn thương hoặc cái di chấn gì đó thì uh, chị mới bị như này. Và thấy uh, cuộc sống uh, hàng ngày của chị thì cũng khá là vất vả. Ở đây thì Giang thì con con đường vào nhà chị cái thì khá là gian nan luôn mọi người. Lúc mà Giang đi vào cùng cô giáo ấy là mình đi trên đường đi xe máy nó heo hút ấy nó nằm sâu ở trong một cái, cái khu rừng ấy rất là xa luôn mà đây thì cuộc sống của chị thì mình cũng chưa biết là như, như thế nào hàng ngày diễn ra làm sao thì là chị sống đơn thân một mình ở đây trong căn nhà thì được một người uh, quyên góp là tặng ở bên ờ, ngân hàng uh, tặng từ năm 2016 chị cho con có căn nhà nó nhỏ này ở hàng ngày chị sinh hoạt thì cũng uh, Đấy hỏi chị, chị cái là chị thử um, cho em đi vào hoặc là chị ấy giới thiệu trong nhà cho chị được cho, cho em được không? Còn một chị có đi đi vào trong nhà được. Hơi tối một chút này Có điện không? Ở đây có điện không cô giáo? Một đánh cho một anh nhà sir. Không có điện à? Một đánh à? Tách kia này. À, không có điện anh ạ. Ồ thế à? Vâng. Ở phía trong nhà chị cái chị, sấy À chị sấy nhỉ? Vâng Thì không có Đấy gì hay. đâu, các bạn chị cũng ờ, một căn nhà nhỏ nhỏ thôi đây là bếp à, phía bên này là cái bếp này oh, đây là cái bếp của chị trên nhà thì mình thấy không có gì để mà à, ăn cả rất, rất là khó khăn còn thóc ăn không thóc à không có anh ạ à không không còn thóc ăn vâng nay vào thăm mình mua cho chị một chút bánh kẹo thôi đây, để rồi đây là giường ngủ à. này là băm ngô đây đúng không vâng băm ngô, ngô ạ. của chị cái đây, đây còn cũng bằng này thôi à? vâng chắc cũng chỉ có bằng này thôi ạ. hết rồi đúng không vâng này là cái gì đây Tôi dám mở em vâng, vâng. gạo Ôi, nước, thùng, nước, à nước. à nước này thì hỏi chị cái lấy tận đâu có món cắt lê thì luôn nó nhả nước ăn này chị đi lấy ở tận đâu món cắt lê thì lu cho lu cho nó cứ cao tỏ hút xưa ấy à thì nó tây còn nó tây gió thì nó nó nên muốn lạ nhá đây là cái phía cái bùng ngủ của anh chị nhá ở cái ờ, à? căn ờ, phòng ngủ của chị thì cũng không có gì đâu màn như không có đúng không vâng cũng không có màn không có màn này cái chăn này chăn thì này, cũng là chăn rất là mỏng ờ, đây mỏng. Còn áo thì được có vài bộ thôi Nhà thì còn có mấy vài bắp ngô này thôi này anh chị có thể nhìn thấy được chung là trong nhà chị thì cái giá trị thì mình thấy cũng không có nồi niêu thì được một cái ấm siêu này đây được ờ, cái nồi cái ờ, thìa cái rổ Thế cuộc sống của chị một mình hàng ngày khá là vất vả hoàn cảnh này thì mình cũng được cô giáo ờ, trực tiếp ở trên này dạy và đi biết được và giới thiệu cho mình ấy. thực ra hôm nay đến chủ yếu là đến thăm ờ, chị thì ờ, còn cái cuộc sống hàng ngày của chị diễn ra như thế nào thì mình cũng chưa thể mà mà biết được bởi vì chị mù đôi mắt từ nhỏ ấy. rất là mong muốn là chị có được con mắt nó sáng hơn nhưng mà cô anh chị nào mà xem được có thể nhìn rõ hơn cái đôi mắt của chị ấy cũng rất là liệu mắt của chị có chữa được hay không nữa thì cái này không phải là mồ từ nhỏ mà đấy đây chị đang mò đấy thì nó là rất giỏi đó chị chỉ mò ra cái cảm giác cảm nhận đấy mình để chỗ nào hay như thế nào mình rất là thương vâng chị à, tự làm này tự nó ăn này Vâng. Vâng. Bảo chị đây cái đồ ờ, cô giáo này bảo ờ, vâng, bảo vâng. chị đây chị có biết ấy không dùng không? Ờ. cất. Nó nói vô mà kẹo bánh này nó biết. Tí nó nói ở cái bát thằng tôi cho con nó nhỉ. Ờ. Ờ. ờ. Thằng nhá để nói ít là con nó chơi con nó nó. À, em gửi cho chị một chút uh, sữa bánh kẹo thôi. Đấy, hôm nào mà em vào được em sẽ mua cho chị một ít gạo nhá để giúp chị uh, có cái ăn đấy nhá cô giáo bảo như vậy mày trong mày tôi ha ờ em bố tôi sẽ coi nó từ từ bố đó không tôi sẽ bố đây dưới dân cha tôi cho con à, Ê, con nãy tôi tôi nhớ trong mà tôi run này run nữa trong mà tôi run là do tôi chỉ nên ê không hề nó ta khổ là cái mình khác trong mũ quả nhớ vậy rồi ở đây à chứ tôi sao cho nên con nãy tôi tôi tôi tôi chẳng là chưa nói một chút đâu chứ tôi sao mà chứ tôi sao Dạ, hôm nào em vào em mua cho dạ. một ít gạo nữa đó là, là em hỏi xem là có, có mắt của dạ, chị vâng, là liệu có có ấy được không chị tâm sự bà là chị ừ. cũng chẳng được như người ta ấy ừ. bố mẹ thì cũng không quan tâm anh em thì cũng không quan tâm ấy. nên là cuộc sống của chị rất là vất vả rất là buồn ừ. Vâng, nói chung là thì ờ, anh em thì đi xây dựng gia đình hết rồi dạ. thì còn mỗi chị thôi với lại là bà ông bà bố mẹ thì có tuổi rồi dạ. già bảy tám rồi Đấy, bố mẹ gì. của chị cũng rất là khó khăn không làm được gì đâm là chị cũng cảm giác buồn dạ. và cái hiểu cái tâm trạng này thì bản thân ờ, giang cũng rất là hiểu và bản thân cô giáo cũng rất là hiểu và mọi người cũng biết thì con người ta mong muốn có ánh sáng mà từ lúc bắt đầu 3 tuổi thì lớn lên làm chị đã bị như vậy rồi cuộc sống hàng ngày của chị cũng đã khó khăn đấy nên là khi mà nhìn thấy hoàn cảnh này bản thân là cũng anh chị xem cũng đồng cảm với chị rồi cố gắng chị ạ Vâng đúng rồi, có rất, là nhiều hoàn cảnh còn khó khăn nữa rồi mọi người cũng sẽ động viên chị thôi. Không ai bỏ rơi chị đâu chị ạ, chị yên tâm nhá. Ừ, đúng rồi. Chị tôi sẽ ờ, cứ làm mama là cụ kia là cứ làm giờ dùng món của chị tôi muốn nó cho tốt cụ kia là sợ chị tôi xa là. Đó có cụ tôi khi xa tại vì cái mà khôn là cháu khôn lưỡi rồi olè olè chứ sáng tôi xe chứ nên mà chờ chờ xe một từ băng là chỉ là chỉ tôi xe mà cái gì chăm mà tôi này tôi tư trong này trong núi thì chăm mà chỉ băng rồi vẫn đang nhiều chặt thật Tâm còn có cô giáo đây mà cô giáo ờ, sẽ động viên mọi người. Ba này chứ chứ tu nha chứ. Đấy đó chị ạ. Chứ tu xa mà chứ chứ lù lù cô mời. Cho tỷ là rằng nó sẽ một thứ băng là tên nó sẽ bê số thứ băng cả dòng khu à. có một người luôn ở bên cạnh chị mà thấy ờ, chị ờ, thấy ờ, chị tâm sự với cô giáo là như vậy may quá cô giáo mình có biết phiên dịch mình còn hiểu được Thế, chị sấy nói gì chứ không thì mình cũng chịu chết nên là hôm nay vào đây mình chỉ có thăm chị ở biết được cái nhà của chị ở đây. chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ chị sấy ấy mình lấy món lá biết sinh nhỉ mình lấy mất lá biết sinh nhỉ cháy vô là nuôi nhỏ giả hàng vô là nuôi nhỏ cả tông À, chị đang bảo là ngày trước bọn em vào một lần thì cho mỗi người cho một ít tiền cho chị thì chị đi mua được cái chảo à. lại chị đi mua được cái can à. và cả cái thùng kia nữa còn đâu thì chị cũng không có cái gì để để để dùng à. À. tại do là do tại tao mà tao làm tôi nữa chứ thì à nhập tôi bắt sang nhà tôi sang lao bảo tôi nhà lên nhà nó có lắp bên trên xong này các chị vẫn nhớ ngày xưa em vào ấy nhỉ đúng không vâng vâng ừ. lắp bên trên xong dưa À. chị bảo chắc khoảng bạn chị được khoảng 30 tuổi chị à đây là chị cũng không nhớ tuổi của chị đấy ồ oh. thấy không nhớ tuổi chị sấy tâm sự gì à <laughs> chị tâm sự gì anh chị bảo là uh, hàng năm ừ. thì nhà nước đều có quà tặng cho chị à hàng năm chị à, rất là vui, vui nhưng mà có có anh có em ở trong ừ. nhà ờ. thì cũng không cũng ờ, mỗi người một công một việc thì không tặng cái gì à. cả anh em ở ngoài thì cũng như kiểu là tốt hơn người nhà À, <laughs> không phải đâu Đấy, cũng như là anh em cũng... bố mẹ mình là còn khó khăn <laughs> ai cũng có cuộc sống riêng ấy đâm ra còn khó khăn đấy nhà chi nhà, nhà cái là được mấy anh chị em ruột ừ, chị ấy có ba bốn bốn bốn à, chị một, là út một à? anh và à. một anh và ba chị em ba chị em à. xây dựng gia đình riêng hết rồi ra dạ, ở riêng hết rồi à. giờ còn mỗi ờ, chị ờ, sấy là ở một mình Đây là chị cả à, thế chị à? cả và còn một anh một anh nữa à. mà anh ấy thì ừ. anh thì uh, cũng do cái duyên số cũng bấp bênh à duyên số bấp bênh, bấp bênh uh, Ừ, cũng là do hoàn cảnh nghèo khó khó khăn nên là cũng Đúng rồi. Ờ, cái duyên số cái duyên phận cũng vấp bênh ấy ừ. Dạ. ừ. Ờ, anh thì anh này đi ở địa bàn khác Đúng rồi. Ừ. Ờ, còn chị ừ. chị chị cả nhưng mà chị bị từ bé rồi bây giờ ừ. Con ừ. chỉ còn phải đi lấy chị củi quên đeo dép không? Con hay là con đeo giày không? Này, đi, đi, đi ờ, lấy củi một mình mà đi như này nó nó dẫm vào gai à, ờ, nó đứt chân anh nhỉ? Nó nhỉ? Nhà thế. Không cho À, cái mua ta mua ta phải chứ trò hai cái cho là một chiếc xuân lọ này à. Cho thì khác kỳ na có chiếc bộ, khách sạn này có chiếc bộ, thì trâu chạy dù rất ừ. bò chị chạy dù dạ. vâng, không chị chị thấy à, nhìn cười rất là tươi tuy là chị à, ấy thôi nhưng mà chị không là cười dép thì không phải là không có nhưng có thì có nhưng mà chị đi chị không cảm nhận được à không không, không quen đúng không không, không quen, quen được chỗ cao chỗ thấp chỗ, chỗ những cao, cái ờ, đúng rồi. mô này là mồ, chị không đi dép mà không đi dép thì nó rất là nguy hiểm thì cũng bác vâng. chị ở do đây là cái ở đây trong rừng mà thứ nhất là đi vào gai này ờ, chị đi lấy củi chị lấy cả ngay ừ mà đến tối đây chị lại không tìm được cái gọi là trên em gọi là cái cỏ ấy à, cái chị không tìm được cái cỏ để à. bỏ củi vào à. Nên là phải có người đi quan thì chị nhờ à, à? tìm cái cửa cho chị để chị à. bỏ củi vào chị trở ừ. Vậy, chị đeo về ừ. chị kể thì đấy là cuộc sống hàng ngày của chị uh, ờ, sấy là mình cũng uh, mong muốn là được truyền tải đến uh, các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người hôm nay hôm nay thì có cô uh, giáo giảng và chồng của cô là hôm nay đi à, công tác thì à, có vô tình biết được hoàn cảnh của chị à, Sáy này thì Giang rất mong là các anh chị cùng thể mọi người là có thể là lan tỏa cái sự yêu thương uh, chia sẻ tới nhiều người để mọi người biết đấy đến uh, những tấm lòng hảo tâm có thể là giúp chị có cuộc sống uh, tốt hơn và bà con ở quanh đây thì nói chung đa số là rất là hoàn cảnh khó khăn thôi cũng không ờ, khá già gì cả tại vì trong này sâu rất là hút đấy cái căn nhà thì căn nhà cũng là tình thương mà mọi người đã chung tay là góp sức để làm cho chị căn nhà gỗ nó nhỏ theo mình nghĩ cái này cũng là tốt và chắc chắn rồi đấy còn trong nhà của chị nãy thì cũng không có cái gì cả và nghe chị tâm sự thì mình cũng cảm thấy rất là đồng cảm với cái cái hoàn cảnh của chị ấy khi mà mình bị như vậy thì thường thường là bà con hay anh em rồi là xã hội là hay bị hát hủi ấy nên là chị ấy tủi thân rất là buồn và những giọt nước mắt của chị ấy khi chị nghe chị ờ, tâm sự và cô giáo uh, giảng cũng đã chia sẻ uh, dịch lại uh, chị cảm thấy rất là buồn đấy cái người ngoài thì lại còn chị ấy lại nhớ hơn biết ơn hơn nên đôi khi là cuộc sống nhìn ra cũng không biết mà nói thế nào để có thể là mọi người hiểu được thì uh, cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ này, muôn hình muôn trạng và mỗi người thì có một cái suy nghĩ riêng đấy không ai giống ai là khi mình biết được hoàn cảnh của chị của mình cũng chỉ là vào hỏi thăm thôi và mong rằng là các anh chị nào mà xem được video của Giang muốn uh, giúp chị có cuộc sống tốt hơn và có cái cơm ăn áo mặc nó tốt hơn hàng ngày ấy thì có thể là liên hệ cho Giang Giang có thể à, mang đến những cái phần quà mà cũng anh chị nào muốn muốn gửi cho chị tận tài chị có lẽ là Giang cũng à, xin phép được à, khép lại cái video của Giang ngày hôm nay đây thôi vì do mọi người bà con đến khi mà biết mình đến thăm bà con đến đông rất là vui để, để à, ấy à, thăm chị nữa Nên là Giang xin hẹn quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo nhé Xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người